I told you. ôi này sang sang nhìn này sang <laughs> ồ nó chạy giống như <laughs> cám vậy đẹp quá nhiều con không biết chút thấy chú dạ, nó vâng. chưa trúng luôn trúng luôn à. trúng luôn thấy chứ chữ chỉ chỉ hả chú bảy đó ờ, chỉ vậy nó chỉ đó mềm cái này nó dưới này đóng luôn á nó chạy ô nó cho đây Hồ xịt nó chạy lên đây không xuống đường ba bắt chạy đấy chú tâm yeah. con đâu có thấy gì đâu mình thấy hai bà con mà chỉ mình le chắc cố làm chỉ chạy không được không chú bảy ừ, không kịp nó nhảy ra hết thôi chụp cái chai này khá hai chục á yeah gá rồi nó nhảy ra <laughs> bỏ vô nhảy ra bỏ vô nhảy ra đến hồi kiểu đó là đến cộng trăm đó mình đó bây giờ kiếm nha Ờ, Hiện tại gần 3 giờ sáng rồi Bà con giờ đang ở đâu? Em sẽ sô My Beautiful City Em in sao với sô tả nào? Post 19 Ok, chích về sao? Không, không mà không Chạy, ờ, chạy dưới đây nó rồi, dưới đây nó rồi còn thấy rằng cái cột á 38 bao không mà tôi bán còn cái cái đó lựa cái cái cái cái lớn nhất đó hả? Yeah. Dạ. Giá nhiều giá nhiều. À, 410 đồng. 410 đồng tính Việt Nam mà nhiêu ta cần 9 triệu mấy cũng 10 triệu à. <laughs> cái tốt tút tới công à 10 triệu cần thêm mấy trăm nữa. Yeah. Dạ. Thằng này hai lưỡi kéo hai con nè Đi ra đi ra Anh Tâm Thằng này hai liền hai hai hai lưỡi đi kéo hai con kéo hai con rồi đâu quay, quay gãy con luôn ở đâu à ờ mình phải đã đảo nói là phải câu con gì nè con bự quá hả chứ không phải vậy chứ hả lên hàng coi Nghe yeah, cỡ đó mới sung chứ cái nhỏ nhỏ không sung vô trong uh... À, Nghe cái khu lời chứ khu lời luôn khu lời luôn lên hàng gì đây That's it. Good, good. Snap. Snapper, dạ, snapper. Đâu, đâu? Dạ. Cha đâu rồi? Ừ bỏ vô à vô lên thấy thấy luôn uh, sấm sét ghê vậy mango snapper mười mango mango Vô, vô, vô theo. Diễn vô theo, snap vô. Vô theo hả? Vô, vô, chụp hình. Đâu? chuyển Đâu? chuyển hả? Vô, yeah. con ngon á. Lấy vô theo mẹ. Cái này phá bữa ạ. Con kéo bên này sao trắng chẹt ha. Ừ. Lên. phụ hàng đẹp quá mà. Đậm quá. đang ngồi chờ thời châm hả cái châm một cái dâm hết mẹ rồi hết hả? Ừ, nhiều quá mà hết bỏ cục khác. ăn con mùa giá à? hả à, mồi nhiều quá là câu cái lưỡi này vừa nè cước 80 không ơi kéo là con mú ơi <laughs> câu chiếc mà dính mú mới sang mà mình câu chiếc dính mú là hả có bấm câu chiếc mà dính mú 19 inch nè mú dính bự lắm á muốn kéo xuống tay hả chú bảy ừ. còn đáng còn Còn cái snapper luôn. Ừ. ừ. Hết mà. Tao dính mày à. Dính không? Vinh vinh quay lên. Ờ. Dính khúc à. Lên đẹp quá Nè Oh yeah, I told you I got some big, big, big whale đồng tiền đó An bình nha Oh yeah Oh yeah baby You tired yet? Oh yeah Mình có kéo vậy lên Bây giờ người nào kéo lên nào ờ, Kéo lên gần hết rồi mà cha không bị đứt rồi cha đâu Nó người cha, anh cha I see your face lên hình chưa yeah. big big big big big red big big red red red red red snapper big snapper red snapper lên rồi red snapper Oh, dính dây có ai nữa kìa dính đây I think it's mine dính dây à oh huge one huge huge monster oh, yeah. monster mình kéo kéo nhanh lên lên lên lên lên anh tí chụp ngang cầm ngang cầm ngang cầm ngang cầm ngang yeah there you go oh this is monster the monster thôi oh man đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp yeah bây giờ cái này á nha mọi người trước người sai chết ra đừng gần gần đừng gần gần là bị á à, còn lấy được cục chì nha đừng quăng cục chì vậy giữ cắt hả bên kia cắt rồi chứ mình là giữ này mình lấy cục chì thôi giữ cắt luôn đi anh có một đứa thì đừng là mồi nhỏ mồi nhỏ đây nó phải từ mồi nhỏ chút con con cá mỹ ăn hả hơi nhỏ để cho nướng ăn luôn nó nó ăn chút nướng nha anh tâm có kéo anh tâm có có chàng qua cái nó nó, nó dính nhau khổ lắm ừ, quá tao đi không được nữa rồi cảm không anh giờ vô, vô chính giữa ok giờ đẩy cái khua là ờ, xuống lúc này người chính giữa nghe thôi nói dài dài nó rõ rõ là thế quay quay qua phim ơi phim ơi rồi quay phim là lại định hình luôn còn đang uh, quay trong đó không còn đang quay nãy giờ cầm nghe nha quá đẹp rồi rồi cần nhau nó khổ vậy đó rồi cái nó mất thời gian mình không được đúng rồi tao thấy đi ra đó là tao biết rồi Yeah. I see something here. À, I see something here. Cái là cái đỏ con à, con gì? Con con gì á? Ấy này này mình. Hử? Yeah, mua rồi. Phải trong trong trong luôn cái chừng có gó máy luôn á. cái chừng dịch cái máy nhận ra luôn á.